cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần Người giật mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương Vì tình yêu em đã biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người Sự cuộc đời này lời nói mãi mãi tôi không bao giờ thắt ngư Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời để dây áp đâu cần hối tiếc khi đã yêu vì tình yêu em nó biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người sự cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời để giờ đây em à, đâu cần hối tiếc khi đã yêu ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời dù cho không có oán trách nhau tại sao em lại gieo chốn quê góc vắng ly cà phê riêng ta cô đơn không còn ai sớt chia vui buồn bỏ thật nhiều đường mà cà phê vẫn thay cho đắng khi nhìn qua anh không ai bên ta đắng đầu môi đắng vào trong tim từ ngày cuộc tình mình tan vỡ xưa những sóng gió em giờ đây thay phương xa chốn vui bao tháng năm em bên bỏ lại một người ngày và đêm vẫn tiếc vẫn nhớ buồn rơi trong con tim cô biết về đâu đôi chân bơ vơ cà phê đắng sau trong lòng ta người bước đi chia đôi tình ta ngày hôm qua trôi xa thật xa tình bồng ấy vẫn chưa nhạt nhòa cà phê vắng riêng ta mà thôi ngồi đến mưa trong đêm dần trôi dù hôm nay đi trong lẻ loi dù cay đắng vẫn nói một lời tôi tháng sau trong lòng ta người bước đi chia đôi tình ta ngày hôm qua trôi xa thật xa hình bóng ấy vẫn chưa nhạt nhòa cà phê vắng riêng ta mà thôi ngồi đến mưa trong đêm dần trôi dù hôm nay đi trong lẻ loi dù cay đắng vẫn nói một lời khơi